tôi là ai nếu ai đó đã có lần tự hỏi tôi là ai sẵn ra để làm gì hãy khắc ghi đây là câu trả lời chính vô vi tôi vô hình vô tướng không tên tuổi và chẳng có danh dưới cõi trần tôi mong manh như hạt cát không tên tuổi không có cả địa danh tôi chỉ sống bằng ý niệm lúc sanh thời khi cha mẹ chó tiếng khóc chào đời tôi biết phải tự mình bươn chải quá nguy nan để học làm người đỏ đạo đức biết kính tin thượng đế đã dành cho nhân loại tình yêu vô bờ bến để con người sống trong yêu thương trọn vẹn yêu thương nhau yêu mãi muôn loài bởi tình yêu cũng vô hình vô tướng mà vô song sức mạnh thần kỳ đưa con người vào kỷ nguyên mới không chiến tranh không nguyên tử hạt nhân chỉ có một thế giới là thiên đàng tại thế trong tương lai đang tiến lại rất gần